à các anh chơi đây rồi à. Ờ. à có cả anh hùng cơ à ờ. vẫn, anh vẫn tiền hùng đây <laughs> ờ đi đi anh có đó ăn hết tiền của em đúng không Nhiều mẹ đấy ai ăn hết tiền của mày tao tao ăn cả làng nhưng đâu ai nghi rượu riêng vì tiền mày đâu rồi hôm đấy hôm đấy hôm đấy anh gọi thợ bị em đúng không ô cái thằng này đá mồm bây giờ bị bận gì rồi triệu thế hôm đấy cái ông kia chả biết làm bài mày liên thiên Tát, phát đủ rồi. Cuối cùng bao nhiêu cân? Bịp hai bịp cân. Thôi, cờ bạc xong rồi thôi. Nhưng mà ngược lại là chỗ anh em cả anh làm như thế là không không Căng. hay đâu. Ô, cái thằng này mày có mày có thích không? Để tao chơi không? Bao nhiêu giờ đưa bao nhiêu? một triệu cân. 1 triệu cân. 1 triệu. Ờ. Xin chân nhỉ? Bậm gì đấy? Lượn nhanh còn kịp. Chưa có gì. 8 Gizo. 9 này. 8 rồi. Nó có tiền. Đâu chia cho em xin chân nào. Năm lít. Không sợ nữa có tiền ra ừ, nó ít mồm mới nhá chứ ẩm bèo này đánh được có bịp nữa bạn nhận luôn chưa luôn bảo đừng nói bịp bợm gì đi đánh thì người ta muốn kiếm được tiền về đánh toàn bị ông ăn tiền thì chả nói có tiền có tiền là cho chơi bị bị bị cứ không nộ được năm bảy chín là bỏ ở đây không khoai đường gì đâu anh bỏ thôi anh cái đánh đi anh đi như kiểu triệu thêm 3 triệu một ừ. hai cao nữa rồi ba triệu trần có 9 điểm người gì rồi yếu tin đấy có một điểm không có điểm ngay điểm đúng nhà không có điểm thì bắt đầu cứ kết là cứ bắt hết năm điểm một bát biết uh, tôm đú của mỹ chưa chắc đấy. chia bài không cắt thì biết rồi điều mẹ đấy, đấy cho cắt thoải mái đang chia cho cắt thoải mái này thích cắt vẫn nữa này bán xong nhào xong thì anh cứ đặt xuống cho người ta cắt tiện tay quen kèo rồi cắt được sai thế cơ mà kèo xong là phải chia chia hai bóng ừ. có đi, đâu đi luôn đi đánh cái này đấy cái đấy nữa ba triệu sao mình phải buồn ba triệu ba triệu bỏ luôn yếu ra biên đâu cắm đi ba triệu với nhau ấy Vâng. thêm ba thêm ba gì kênh cho kênh luôn đây mình hai điểm giờ ra phù ma này có có có có có gì đâu mà kệ anh ra nào có điểm nào chúng ta hù rồi mình không dám ăn mình không dám bắt thì mình đấy nào không có điểm bắt thế thôi có cái gì đâu mà phải trách bóc này ra đập mạnh lên chưa lệnh phát nào đây chắc thoải mái chưa Phương bạn đấy cái có thành công hoặc cây đúng không? Cái này Ui dồi ôi được rồi Cái sao? Đánh à, một năm trăm năm trăm còn hai triệu Rồi, ừ. bốn ừ. thế Đánh Không để người ta nhìn bài ừ. Đánh luôn Tổng là mấy? Tổng là ba đúng không? 3 triệu Đi năm trăm nhà này đi Tổng là 5 Tổng là ba triệu cơ hai triệu rưỡi Bắt cái bắt nào là cái bát nguyên bỏ bát luôn tám điểm bỏ bắt bát luôn Rồi đi năm điểm bốn điểm mẹ tám điểm chạy cái màn gặp nhà em hấp về nó kinh thế tôi nghĩ là ông nghĩ là ông cái rồi ở đây không đá được năm nốt có năm nốt đây đi luôn này bốn triệu bốn triệu hai ba bốn bật bảng xem là nhà nào dưới có đuổi nhà để nhà dưới chạy luôn cho nó dễ bảy điểm nhà kia tôi xem bài gì, chưa xem là thích chưa xem rồi là một này hai này ba này mấy rồi bốn triệu này bốn triệu này 4 triệu này thêm 2 triệu nữa ra mà chứ sang bài đấy bò bò ừ. Nó kia đây nhé Cứ đi 6 triệu như hồi nãy Đầu cánh mà Ừ 6 còn 6 Vào đi kiểu gì trừ hai bỏ ba này bốn này năm này sáu này bỏ bốn điểm kia bảy bảy ngứa mẹ đầu cánh sau bảy điểm đi 6 triệu Ôi, chín luôn đùa phát để làm nó bỏ hết ăn cái tẩy cái này thôi mà. Ừ, ăn tẩy ăn 6 triệu ăn tẩy ăn được to tiền mình có cái lưỡi tẩy phun hết bốn thế con lớn chết Ừm, mãi chưa một con nào đen tôi như là Thôi ba con sáu tôi bắt ông hết tiền Nào, bây giờ đặt luôn thì ông nào xuống Đánh đi Bỏ mẹ nó dễ Bỏ Ba triệu 응. 야, 이거 한 4도 안 돼요. 안녕하세요. 네, 뭐 있어요. 사고 있다. 네. 응, 있어요. 이거지, 여섯. 네, 냉지. này cái hộp hình người đó hiểu không? Nè. Thì cắt cái lên lên lên lên sao? Giờ thằng nào vào tới giải khóa 6 triệu mà chạy luôn. Chạy luôn thì thôi. Ừ, một hai hai triệu ừ. hai triệu nhà kia anh đi yeah. anh đi nhanh lên cân hai triệu cân bỏ bán ra thế nào nào đây đấy gì hai triệu ba thêm ba triệu thêm ba triệu ba triệu còn bảy triệu <laughs> bỏ thôi chịu chị úp vào là cứ đen quá đen có gì đâu mà đen có lương sao nãy giờ không đánh thì nhân nhảy vào đánh hát an sợ tôi đóng gà thì rồi ít thôi đâu gà bao cái này đủ gà nhá một năm trăm một triệu ok xong chưa ông nào hơn sơn tôi gì không đấy là hai triệu nữa muốn ba triệu cho nó công bằng này thế thì là năm triệu đi thôi hai ba triệu thôi ba triệu tôi cũng vào vào một suất cho nó có ba một này hai ba triệu này để ăn đúng không rồi nhà kia chịu khó chưa hai điểm mà Yếu gần lặn bảng luôn làm sao về buồn hay quá nhỉ <laughs> được rồi cái bảng này thì đi đâu mà giờ mới về ai nhất đấy nhất là hai này hai triệu thôi hai triệu Đấy, nhất bỏ lâu rồi còn thứ nữa. 2 triệu kia. Nhà kia kìa. Thì ba. Tổng 5 đúng không? 1 2 3 4 còn 9 thì bao nhiêu? 1 triệu này, tôi 2 triệu này, 3 triệu này, 4 triệu này, 5 triệu này. Mà ông này 2 thêm 3 là 5 đúng không? Tôi thêm lại cho ông 3 triệu. Thêm 3. 7. Bỏ đi tôi lát 3 triệu rồi. Ừ. What is that? Mm. What is that? Đây. hai triệu. Thủ cú theo. Ờ. một hai ba triệu này. ba triệu thêm hai, ba, bốn, năm, sáu này, thêm sáu triệu. 6 triệu. 9 triệu cân. Vướng. Tôi bán này tôi phải phát 1 2 3 4 5 6 7 8 Ghê nhỉ Cần luôn 1 2 3 4 5 6 6 triệu cân đúng không 2 3 4 5 6 7 8 9 Cần thế Thêm 10 triệu ừ. 10 triệu nữa dã man rồi xem, sao xem văn bản này thế nào yếu bỏ hai rượu gì dã man một này hai này con số chín bốn này năm này sáu này bảy này tám này chín này mười triệu cân 10 triệu thôi vâng. thì vừa, vừa không đủ tiền mà nước bài này nó cũng không không ăn được bỏ chưa bỏ bốn năm sáu không bỏ nhà này vào tôi biết hơn tôi gửi đây con nhà của tôi thôi, thôi trời ơi bà có gì đâu có muốn chín điểm gì đâu tám chín mười bảy điểm mới bảy điểm chín điểm đâu tám chín mười rồi đến mười là ăn rồi này tám chín mười này này tám chín mười của đấy luyện đây phá phá vào đi ca thế đấy các? bốn năm sáu đây nha tôi xin đây luôn nha. đánh như bị bốn năm sáu gặp tám chín mười này gặp JVK tôi biết là tôi thua ông nhưng tôi không vào gặp ông người ta tính cái gì mà để ông mà run con bản cái bản quá nhỉ dạ, hôm trước ông bịp tôi thì hôm nay tôi gỡ thôi tôi đánh tranh chín tôi thắng thôi